tối ưu trang đối với fanpage mới hoàn toàn là phải tối ưu trang cho page mình nó chuẩn rồi nha các bạn kiểm tra lại xem page của mình đã mô tả đúng chưa rồi ví dụ là tạo trang xong nó hiển thị như này đúng không thì ảnh avatar ảnh bìa các bạn về các bạn tạo cho tôi nhé bây giờ tạo phần ảnh chắc mất tiếng hổ nữa <laughs> mở phần mềm phần mềm gì đúng không ôi các bạn rồi chắc tôi sẽ làm video tôi, gửi cho các bạn để làm cái ảnh cái này nhé còn là các bạn có thể thay tạo cái ảnh sản phẩm vào hoặc ảnh thương hiệu sản phẩm ở đây cũng được còn ảnh bìa các bạn có thể thêm tạo cái ảnh hình chữ nhật vào nhá nhá ảnh đó vào đây đó thêm ảnh bìa vào rồi sau đó phần tối ưu trang như sau này <clears throat> rồi các bạn kiểm tra lại và các bạn nhớ là bạn bước số một là các bạn mời bạn bạn về thích trang đối với page mới nhé page mới thì sao page mới là chưa đủ chất cao thì các bạn phải mời bạn bè thích trang bạn bè mình bấm mời bạn thanh trang này và nó bảo là gì chuyển sang cái facebook cá nhân để mời bạn bè bởi vì tôi đang truy cập vào cái page vu trị nám này đúng không đó bây muốn mời bạn bè thì sao bây giờ mình chuyển sang trang cá nhân thì các bạn cứ bấm vào phần mời bạn bè thích trang cho tôi bấm chuyển sang trang cá nhân nhá bấm chuyển sang và bây giờ gì nó chuyển sang giao diện này <clears throat> giới hạn mỗi ngày mỗi ngày vào đây để tránh spam chúng tôi giới hạn số lời mời mà bạn có thể gửi mỗi ngày hôm nay bạn có thể mời tối đa một nghìn bạn bè tức là một ngày bạn nhé chỉ mời được một nghìn người like page thôi thích chàng mình thì các bạn bấm vào đây này, chọn tất cả này và sau đó các bạn bấm vào phần gửi lời mời chúng tôi nhé nhắc lại này bấm vào ô chọn tất cả này chọn cả này một nghìn trên hai 2.732 bạn bè của tôi bấm gửi lời mời đó thì 1.000 người sẽ thấy lời mời của bạn thế này này nó, nó, nó sẽ thông báo này nó sẽ thông báo nhé thì bạn sẽ gì là đây hiện tại có một lượt thích rồi được không đó thì bạn nhớ mời bạn bè giúp tôi và sau đó sau đó là các bạn thì kiểm tra lại phần giới thiệu đã chuẩn chưa này thông tin đã chuẩn chưa này đúng không đó và các bạn bấm vào phần cho tôi này phần chuyển lại trang các bạn rồi các bạn bấm chuyển sang chuyển trang nhé để chỉnh sửa nhé để kiểm tra chỉnh sửa thì bạn bấm vào nút chuyển ngay này ở ờ, trên nó, nó phần chuyển ngay là chuyển sang phần để chúng ta kiểm tra lại tối ưu phần trang đã chuẩn chưa ấy bấm chuyển này hoặc bấm vào phần avatar này chọn xem tất cả trang cá nhân rồi sau đó các bạn chọn đến trang của mình và cái này hơi lâu một chút nhé bởi vì tôi gì tôi quá nhiều page rồi và ở, ở trên đây nó có nút nút chuyển chuyển ngay chuyển ngay là gì bởi vì tôi đang gì truy cập Facebook bằng gì Facebook cá nhân đó bây giờ tôi muốn truy cập vào page thì sao bấm vào chuyển ngay chuyển ngay rồi thì nó có những phần mời bạn bè này rồi xong rồi này là tạo bài viết chào mừng đó các bạn nhớ viết bài chúng tôi để tăng độ trước đầu tiên đây hãy gì hoàn tất những hành động sau đây để cải thiện trang hơn nữa này tạo bài viết này bấm tạo bài viết chào mừng tạm viết bài đúng không để công khai nhá viết bài sau đó hoặc là thêm làm video video ngắn các bạn đăng video ngắn giúp tôi ok các bạn đó sau đó các bạn kiểm tra số phần tiểu sử trang chuẩn chưa này nếu chưa chuẩn thì bấm vào chỉnh sửa tiểu sử có phải trung tâm sẽ điều trị ra không tối đa là 100 ký tự thì phải 100 ký tự các bạn nhé đó và chỉnh sửa chi tiết bấm chỉnh sửa này và hạng mục chuẩn chưa nếu như chưa chuẩn thì bạn bấm sửa hạng mục ví dụ sản phẩm cái pet của chị Thúy là pet spa mà chẳng may đặt là pet gì đó spa đặt là giảm cân hoặc là pet pet page bị hạng mục bị sai thì bấm vào hạng mục này bấm vào nút chỉnh sửa cây bút này đây tiếp theo bấm vào phần gì cây bút này này đó nhập lại cái hạng mục cho chuẩn nha ok các bạn rồi sau đó đã thêm gì website chưa thêm gì lên cái xã hội có thể thêm gì là đường link của YouTube đường link của TikTok vào đây mọi người hiểu không rồi thêm nó là check các trang web và lên cái xã hội nếu như các bạn có website các bạn bấm vào thêm còn nếu không thì thôi bấm hủy hoặc lên cái xã hội bấm vào đây thì sao bấm thêm bấm thêm cái xã hội này các bạn có kênh nào YouTube TikTok giờ gì là là LinkedIn rồi là VK, QK vân vân đó hoặc Twitter, Snapchat thì thêm vào đây đó ví dụ tôi có kênh YouTube rồi tôi bảo chọn tôi chọn YouTube này thì tên người dùng YouTube là gì tôi sẽ vào YouTube của tôi Đấy, như anh chị đã, đã học lớp video rồi các bạn đã có kênh YouTube rồi các bạn nhớ thêm kênh YouTube ở đây các bạn nhé được chưa? phần này phần <laughs> và tôi vào phạm thanh bình tôi bấm vào avatar này kênh của bạn này trang chủ này nói chị à đây tên người dùng đấy bạn nhé tên người dùng này bạn thấy chưa là phạm thanh bình là tên người dùng là a còng này phạm thanh bình richard này bạn thấy chưa các, các bạn copy tên người dùng ở đây này copy cái dòng dưới này nhá thì đây là tên người dùng của kênh youtube của mình bấm sao chép này các bạn chuyển vào đây các bạn dán từ người dùng vào đây pass vào đây nhá đó bấm lưu lại ok chưa bây bấm thử nhá đây bấm thử này bạn xem mới này bạn xem này đấy là về cái trang về cái đường link cái kênh youtube của mình luôn các bạn thấy tuyệt vời không đấy, thêm thêm kênh của mình vào đây một số các bạn đã học lớp video rồi các bạn có, có kênh youtube rồi các bạn thêm youtube vào đây đó để khách hàng nó nó vào có thể nó bấm vào YouTube của mình để tăng gì tăng lượt xem rồi tăng lượt hiển thị rồi là tăng tăng thiệu cá nhân cho các bạn để các bạn làm video mà khách hàng nó bấm vào phát ừ thấy bà này là chuyên gia đúng không thạc sĩ Hoàng Bích Ngọc là chuyên gia sức khỏe bấm vào đây là gì là chuyển sang kênh thạc sĩ Hoàng Bích Ngọc ngay đúng không đó bà Ngọc bác chia sẻ về cái gì à gì sức khỏe giảm cân vân vân đó thì đây tôi gọi là gì thêm có giá trị có thể thêm gì thêm tiktok vào đây được đây tôi làm mẫu cho chị tôi thêm lên kênh youtube ok không rồi thêm giờ mở cửa thôi bây giờ mình để lại là mình để luôn mở cửa không phải thêm đúng không thêm ngôn ngữ nếu như bếp của anh chị chạy sang nước ngoài các chị có thể thêm ngôn tiếng anh vào đây vào tiếng pháp tiếng ý ok không rồi đây là phần gì phần tối ưu phần giới thiệu cái page của mình tiếp theo đến phần gì phần công việc học vấn này các bạn có thêm nơi, làm việc nó giống như bếp cá nhân đấy các bạn làm ở đâu là sale của chỗ nào đúng không đó. đại học học trường nào học trường chỗ học nào các bạn nên thêm ở đây nhé để cho khách hàng họ thấy rằng là chúng ta cái bên chúng ta uy tín đúng không nơi từng sống ở đâu thêm thành phố hiện tại tôi ở Hồ Chí Minh đi là Hồ Chí Minh đó ok bấm lưu lại tính minh bạch của trang ngày tạo là ngày nào đó còn trang không đây là đối thủ nó vào nó xem page của trang quảng cáo ấy còn nó sẽ vào phần giới thiệu nó sẽ vào tính minh bạch trang này nó hiển thị là gì là trang này quảng cáo hay không đúng không Đấy, nhiều người sẽ biết là đối thủ quảng cáo hay không cứ vào page của họ bấm vào phần tính minh bạch của trang ví dụ tôi vào page của ai đó đi tôi vào page của uh, minh minh em của tôi minh minh đi là xem nhá minh minh này bên sức khỏe đây bấm vào trang này nhé tôi bấm vào giới thiệu này tôi bấm tính với bậc trang này và tôi báo trang này là đang chạy quảng cáo thì tôi, bây giờ tôi muốn xem minh minh quảng cáo bài viết gì thì bấm vào sẽ tất cả đến với quảng cáo đó để cách mà tôi xem họ làm quảng cáo như nào đây chạy khủng khiếp này rất nhiều video toàn video là chính đây. Tuần video, tuần video. Ui video nhiều các bạn đây. Đó. Đó là về bệnh phụ khoa. Đây là một cái chủ đề rất nhức nhối của các chị em của mình. Nhưng Minh tin nếu tuyệt vời các bạn. Đó. Rồi tiếp theo. Gia đình mối quan hệ. Kết hôn chưa? Các bạn ghi rõ ở đây. Người thân là ai? Thêm thêm vào đây các bạn nhé. Chi tiết về bạn này một số điều về chính bạn giới thiệu bản thân của bạn các bạn viết vài câu ở đây cách phát âm tên đúng không tên là gì đó. biệt danh là gì vân vân các bạn đặt vào đây nhé thêm sở thích bóng đá rồi là gì đó hoặc là thêm trích dẫn vào đây gì là ví, ví dụ là gì là người phục vụ tôi là người phục vụ các bạn người phục vụ <laughs> bấm lưu lại trích dẫn yêu thích rồi sự trong đời sinh là bao nhiêu ghi rõ vào đây các bạn nhé thì các bạn lên tối ưu cho tôi từng bước một từng tác một cái này đánh giá như thế nào rồi các bạn người theo dõi vân vân sau đó các bạn bấm vào phần chỉnh sửa này quản lý đây nó có gì à, bấm trở lại bấm chỉnh sửa này bấm chỉnh sửa này nút chỉnh sửa này ảnh đến diện này tiểu sử này sở thích vân vân đáng chú ý các bạn có thể chỉnh sửa hết vào đây nhé đó rồi và sau đó là anh chị em mình uh, tối ưu lại cho tôi những phần này cho tôi nhé các bạn vào các bạn mò thứ mục một một chúng tôi các bạn ờ, kiểm tra thứ mục một chúng tôi xem bây giờ làm pet ảo ảo không được các bạn cứ phải tối ưu cho nó chuẩn SEO như vậy nó chuẩn thì khi các bạn làm việc nó dễ nó khỏe ok chưa các bạn ơi <clears throat> rồi đó rất đơn giản là tôi ưu rồi gì nó, nó, nó, nó như vậy ở trên pet mới này đó các bạn về nhà kiểm tra lại nhé. những anh chị có pet rồi các bạn kiểm tra lại giúp tôi là đã tối ưu chưa nhé kiểm tra hết cho tôi còn phần nào chưa tôi ưu thì các bạn làm cho giúp mình nhé rồi tiếp theo đến phần chúng ta có thể vào phần gì phần Facebook này nó có phần ứng dụng là Meta Business Suite ở trên đây nó có rất nhiều tính tính năng thì thì các bạn bấm vào phần Meta Business Suite này hay quá thầy ơi chuẩn <coughs> ok